Rồi à, hai chú cháu à, sang à, lấy bia để về liên hoan để ít nước ngọt à, cho các à, chị. Là phê chúa. Ờ phê làm. À một. Ui đẹp nhỉ. Ui rồi. Đẹp nhỉ. Thôi nhiêu bạn. Ui rồi. Em gái của bé Hoa là có ngón tay 6 à, ngón này cho chú xem này. Đây. Bị mất một ngón nhưng anh Sơn bảo là đi à, phẫu thuật cũng được rồi. Tắm này à, giữa nắng này cảm đấy nhá về về nào ăn cơm đi nhá chú chú xem xong ngón tay nào Ồ, cái này khả năng vẫn phẫu thuật được mọi người ạ đây cũng như là e, e, em gái của bé hoa ấy nhỉ yeah. Vâng. sáu ngón người dân uh, à, vùng ngô nhiều quá ừ. xong uh, gà không lên lên không kịp trên này ấy. Oh, oh, lên giá kích này gà gà Trung Quốc trên này còn 75 nữa cơ à 75 rồi. Bình thường là chú anh vẫn bán 65 thôi 60 65 60 rẻ đấy ừ. thì gà đây là gà công nghiệp gần nuôi rồi. Vâng. nếu còn gà trên bản thì trăm ba thì không nói rồi, rồi. Vâng. mà trước ờ, Không thường thường là em mà không ờ, kiểu gà gà công nghiệp thì một số anh em ở trong thôn ờ, mình đi nhờ người ta cũng không thích ăn đấy. Ờ, à, đấy. Một là ăn thịt lợn, hai là gata ừ. đấy vâng. bởi vì gà ta mà ăn uh, ít mỗi người được một miếng đi trong nữa vẫn ngon đấy. còn uh, gà công nghiệp kể gà ăn no trong nữa thì vẫn uh, nhiều nhiều người không thích ăn đấy như thế giờ có phải do giúp anh bà hái ở đâu đây giờ bà hái ờ, lúc nãy bà hái ở ruộng ấy à ở ruộng à móc ở ruộng à đây đây ô rau giúp anh rau sống đấy ngon lắm nếu dạ. mà ok thì sẽ cho đi uh, nhà hàng khách sạn 5 sao để mà ấy trưởng bếp ăn đeo hả? ăn đeo hả? ờ ờ Hai buổi sáng mọi người mình là Giang, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Dường Giang TV Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại khu vực nhà em Bí Thư Già à, Như video trước mà Giang chia sẻ thì à, ngày hôm nay đấy là ngày à, cuối cùng nhà em Bí Thư Già là vun ngô Không biết là có xong hay không Thì uh, hôm nay rất là đông người Em Bí Thư Già có nhiều anh em là hàng xóm này Bà con người thân trong gia đình ấy Để đến giúp làm nốt ngày hôm nay à, em gái bí thư già tên gì nhỉ anh quên mất rồi à, cho cho nhỉ vâng. ôi rồi tên là cho đúng là cho thật à, đây là giới thiệu ờ, với mọi người là em gái của em gái ruột của bí thư già à, ờ, cuối cùng luôn là tên là cho lấy chồng ở bên uh, ờ, khởi khởi liên sơ khổ luôn khởi khởi luôn nhỉ vâng. à. tên là cho anh cứ nhớ đến cái uh, gia đình nhà bé cho ở trên này này và dạ, để trước uh, em Ngọc làm nhà cho ấy nhưng mà tên là cho với lại là một uh, gia đình nhà đôi vợ chồng trẻ mà ở bên Tả Vi ấy cũng là tên là cho đấy liệu hôm nay có xong không em cho liệu hôm nay có xong không xong khoảng khoảng mấy giờ xong hả làm mấy giờ xong ra làm 11 giờ là ôi chắc phải đến chiều quá trên kia nữa à phía xa xa bên kia là vợ xính nhá mọi người nhé vợ cháu xính nói chung là trên này thì người đồng bào ờ, thôn hạ cá này mọi người nói tiếng kinh rất là ít mọi người thông cảm nên là giang mới bảo là nhà em bí thư già là hầu như là giang thấy là mọi người nó tiếng kinh rất là tốt đấy là theo cái cảm nhận của mình thì thực tế ở đây thôi Cũng có đôi khi là mọi người biết nhưng mà mọi người ít nói là vì có thể người ta hiểu khi mà mình nói gì ấy, nhưng mà người ta muốn nói lại như mình thì người ta rất là khó thì bà con trên này là hầu như là một trăm trăm khu vực này là chủ yếu là người đồng bào Hơ Mông sinh sống ấy, từ nhỏ rồi nên tập quán tập tục của bà con là ít tiếp xúc với người người đồng bào uh, kinh nên là rất là khó để mà có thể là giải bày được những cái, cái uh, tâm sự của mình hoặc những cái câu chuyện đấy đất nhà em bây là khá là rộng luôn ấy rộng mênh mông ở dưới này sáng nay thì à, làm được một chút ở dưới này lại ở phía đằng dưới chỗ cái trường học Đấy. như cho là em có mấy cháu rồi ba rồi à ba cháu à vâng Đấy. một uh, trai hai gái là hai gái một trai hay như nào hai gái một trai hai gái một trai Đấy như em gái của Bí thư già là còn có thể trò chuyện được Mình hỏi một chút về cái chuyện riêng tư một chút đấy Phía khu vực mà cái ờ, trường học mầm non nhỏ nhỏ này này Ở Trước là cũng đất của Bí Thư Già rồi mình sẽ đấy mình sẽ giới thiệu cho mọi người những ai mà chưa biết về về, về cuộc sống của em ấy Về cái thu nhập chính của bà con ở trên vùng cao thì mọi người biết là chăn nuôi Cái vườn rau của em Bí Thư Già này <laughs> Hôm qua lộc siêu hào hôm nay ờ, bà con xác hết này tí là chắc về cũng phải nậm canh anh như Giang vừa nói là cuộc sống của bà con vùng cao ở trên này thì à, chủ yếu là dựa vào những cái à, vụ ngô này đấy và chăn nuôi còn những cái à, khác thì không không có đây dưới này sáng nay là mọi người vừa làm xong gần hết rồi thời gian này giang cũng uh, và giúp em ấy làm một chút cái uh, ờ, được vun ngô nên là chưa có thời gian để mà đi chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn ấy. Đây, đây đang giới thiệu cho mọi người là cái khu vực uh, trường học này đó là cái khu vực này cũng là đất của em nhà bí thư già và khu vực trường học này cũng vậy này ở dưới này là của em nhà em bí thư già hết còn nhà em bí thư già theo hướng tây giang chỉ cái nhà mới mới đấy Ờ, nhà em ờ, xây được các nhà hảo tâm ờ, giúp đỡ à, ủng hộ thì em mới có được căn nhà như thế thì em rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều đấy thì cái mảnh đất mà xây hai cái trường học này là mảnh đất ngày trước là bố em bí thư già khi đó là em mới đang học ở dưới thành phố Hà Giang thì bố sắp mất thì khi mà em già trở về thì bố mới dặn em ấy đó là nếu sau này bố mất thì hãy hiến tặng mảnh đất này để xây trường học để cho các cháu có ờ, cái chữ sau này và cái chỗ học hành tốt nhất đấy thì em già mới làm theo cái lời dặn của bố em đó là hiến tặng đất để xây ngôi trường học và hai ngôi trường này đấy về cái uh, hoàn cảnh em thì già thì mọi người biết là cũng một cô bố mà mà cháu xính thì cũng mồ côi cả bố lẫn mẹ nữa thì em già phải nuôi hết cả gia đình nên là rất là khó khăn tuy là em làm bí thư ở thôn thì tháng lương phụ cấp cũng chỉ được hơn một triệu thôi đó đấy là cái hoàn cảnh thực của em bí thư già ấy mọi người nhé nó đố tôi liền rồi mà thực sự gì thì gì chứ hỏi anh giàu đó ở đây rất là đông nha có ờ, Quấy tài bà con anh em bên nhà bí thư già bên bên ờ, ấy bên cổ điển của ấy xong bên này để giúp nấu cơm bây giờ xong hôm nay hôm sớm rồi nghỉ à, cái lòng gà này tí khả năng uh, xào ấy đó Cả hôm nay không phải là gà ta Hôm nay là gà mua <laughs> Gà ta là không đủ Hôm nay cái gì đây giờ? Thịt chào Hả? Thịt chiều Thịt chiều các bếp á? Vậy, ai giờ? Ồ Chị nào nào? Chị nào mà chào? Đâu rồi? Chị nào nữa? Đâu rồi? Cho chị xem không thấy Cho treo này thì tết là ấy đấy tết phải, phải treo ừ, phải treo liên tục cơ nó mới ờ, thơm nhưng còn mình để đây ờ, nó vẫn đây thôi nó vẫn ngon em em nói chung là treo xong là em gói vào báo ấy à, báo xong báo luôn để để trong bao tải luôn không thì mình cứ treo ở trên giá cũng được mà nhưng mà hết giá. mớ à, à. hết mớ người đồng bào thái anh là người ta cứ treo quanh năm đấy rồi quanh năm luôn thịt treo các bếp đây đúng là thịt treo các bếp bây giờ mình cứ treo ở cái gác bếp thì chỗ mình đun củi ấy. Nhưng mà ở trong này là ở trong này là cứ ờ. qua Tết là em lại để trong à, cái cái quánh quánh mà báo ấy. Hồi báo, quanh hồi báo là cái bạc cái gì? Không thối. Ờ. Rất là đồng luôn này tổng kết tổng kết tổng kết và tổng kết uh, vun ngô ừ. rồi uh, cuối cùng rồi đấy gà là cho hẳn luôn vào cái chảo uh, to này để mà đấy rồi sáu con còn gà tí nữa xào với ờ, ấy đúng dạ, không vâng, hào hoặc là rau cải mèo mình ấy ngon lắm anh thấy ngoài kia chịu khó ra nhặt nếu không thì ờ, xào với gừng ờ. Chỉ cái lòng gà ấy mề nó xả thấy, anh thấy còn à, nếu mà luộc thì cho xả vào ừ. cho xả vào rất là ngon luôn anh ừ. nhưng anh thấy là rau cải mình nhiều còn qua đấy ra cái chỗ mà mình làm ấy thì rất là nhiều rau cải mình thấy là tí nó bảo xính mang về mà xào với lòng gà này thì thêm một đũa thêm đũa hôm qua thì uh, nguyên nguyên thịt lợn ờ. <laughs> hôm nay lại nguyên thịt uh, thịt gà với lại gà. Uh, thịt thịt treo à, thịt gà đây, gà này không phải gà nhà Đấy, gà, gà, gà mua đâu là công nghiệp thôi mọi người ạ anh em lên mua đây tại vì là không không gà nhà là không đủ <laughs> bé quá còn bé quá vâng. Các cô bà con ở trên này thì mọi người biết đấy chỉ thấy cơm trắng này miền mén này đó là canh ấy thôi vâng. Và trong kia nữa là các cô đi làm về mọi người đi làm về là hơi đói mệt cho ăn quá. trước mệt hôm nay nhờ trước ăn trang nhờ có anh gian anh ra đầu tư nước ngọt nước ngọt cho các chị uống cùng để bia các chị nhỉ Thế bên kia biết là xong chưa dạ, còn một ít ở bên kia còn mà dạ. còn mày à, hai hai cân ngô nữa nên là lên rễ à tí nữa có đi làm nốt không hả các chị có có bà con làm xong là tí đi làm nốt đi nhỉ không là về à, thì ờ, liên hoan xong mọi người đang nghỉ chưa ăn sáng ấy. mọi người hay đi làm sáng sớm đó làm sớm ờ, chưa về là ăn sáng ăn sáng đi làm một lúc đấy, cái là xong luôn là mới giờ về mới liên hoan dạ dạ, vì hiện tại là gà chưa chín mà nước bắt đầu nó sôi sôi đây đi đâu đây chị hai chị hai còn chị ba là cho ấy à, đây đấy cho, cho. cho bà chị à. bà anh em chị à, cả chị cả của bây giờ là chị gái chị gái ruột đấy cả đấy, chị hai là mặc áo hoa qua nói chuyện rồi đấy rồi đi làm rồi nhưng mà các chị là như là không không nói được tiếng kinh mấy nhỉ chị bâu nhỉ à <laughs> đây chị bâu à không có mới già với là cho thôi nhỉ đúng rồi em gái cho với em là được đi học ừ. mẹ già mẹ bà là thôi cho hai đứa đi học thôi à. không tốn tiền lắm đông quá là không cho đi học đấy. bây giờ các chị là đi lấy chồng rồi vâng, là có vâng, cháu hết rồi là không không nói đồng mấy vâng. thì mỗi mỗi em cho là em gái ruột đi từ già là nói được hôm nay vâng, vâng. Ờ. hôm xin. nay rất là mừng Sao xin? đó là cả nhà đoàn tụ ở, đây đấy. Hậu đê là uống nước Uống nước uống nước So <laughs> sinh ở bên, bên này thôi chứ bên bên em là, là là mùa dù đấy nhá mùa dù à, mùa dù là tiếng hâm mông ở bên kia vâng là cũng cảm ơn vâng bên này là sao sinh nhá sao sinh, à. sao xanh ho nhưng mà vẫn à, hầu đề là vẫn như nhau hầu đề cũng là uống nước vâng. và hầu chớ cũng là uống rượu à. nào máu cũng là ăn cơm à. một chế cũng là về chị gái cũng già tuổi tần à, mẹ rồi à, <laughs> như nó nói là đồng bào hơ mông ở bên anh ấy thì nó khác nhau từ vâng. cảm ơn thôi một câu đấy Đấy, ừ. từ đấy là cũng có anh em đến ờ, giúp nghe uh, mới ờ, nhanh tay được tầm bây giờ là bây <coughs> giờ đây là thịt gà sóc muối truyền thống nhá mọi người nhá truyền thống của người đồng bào hơ mông luôn đấy nhờ chú nhở vâng vâng vâng truyền thống của dân tộc thì có những cái gì ở đây chú này, có giống thịt gà thịt gà và cho muối nguyên không vào đúng à, không? À, chống chống à, pha muối à, pha muối và là pha muối, muối. Pha muối đúng là món truyền thống của nhà bí thư già truyền thống trong pha muối thịt gà nhá cái này là tiết nha mọi người nhá à, tiết của lồng tiết đây là thịt trâu sấy Thế này thì Giang cũng à, ốm ấy, vâng, lạnh vâng, nên là vâng. cái giọng nói nó không được tốt lắm mọi người thông cảm. Ừ. À rau nó mới chuẩn bị chưa nhỉ? rau, rau bây giờ đang chuẩn bị à, đang rau chuẩn bị đúng không bây giờ nấu chuẩn bị bây giờ nhé vâng. thấy không à, à, vâng. em nó trụ cho, vâng vâng vâng cho cô lan nhé vâng vâng ok giờ hay thấy không rất là ngon luôn đó đây lúc nào cho cái ơi chỉ mô đó mông lợn mông ấy lợn đồng bào trên này nó rất là ngon lợn nhá đấy là lợn cắt nách chết sấy à. là hôm nay 6 con gà liền đấy nó tuyệt vời luôn Dạ, dạ chú nhờ Hôm nay là không say không về Không, chém sát Chém sát Không say không về Không Người vùng cao là thế Hôm nay vùng xa, vùng sâu đến một câu Đấy, vùng cao mà cao. Như cây thông mọc thẳng ấy, trái rừng Đấy Nói lời ngay cũng cây, thẳng Tất cả quê à. quê sa màu, quê thông cái gì <laughs> Tất cả nữa <laughs> Tất cả cây bồng cong vâng vâng vâng cây thông bồng cong cây thông bồng cao một thẳng thông bồng cong trai rừng nói lời yêu cũng thẳng tao thích mày cây thông bồng cao Đấy. rộng rồi trông rộng nhá trải chiếu giữa nền nhà là uống luôn Đấy, say thì uống thêm bát nữa không không về ngủ đây không bị thư giãn giúp <laughs> bị thư giãn đấy đồng Dũng, bị già nhá vâng, vâng. Không sao cô về Vâng, vâng, đấy không Nhà bị già nhá Vâng, vâng Thế đâu Vâng, vâng <laughs> Thôi <laughs> đó thổi chú xem nào ba cả cả ba ba ba cháu thổi nào thổi đi thổi khói ra cho nó thành bóng bóng này là pê chúa ờ pê chúa pê chúa làm à một u đẹp nhỉ ui rồi đẹp nhỉ thổi nhiêu bạn ui rồi đấy đấy giờ là em em gái của của bé hoa mù nha mọi người đấy em gái ruột luôn đó u bóng to nhỉ đấy thì các cháu nhỏ này ờ, tắm suối ở đây này Đấy chơi ở thôn Ha Cá này Ô, quả bóng to nhỉ Úi, úi, úi, giỏi chưa Ui, ui Quá giỏi Đấy Thế em gái của bé Hoa là có ngón tay 6 ờ, ngón này cho chú xem này Đây bị mất một ngón như anh Sơn bảo là đi ờ, phẫu thuật cũng được rồi Đó. thổi chú xem nào u to nhỉ chị Hoa nhà không có nhà không có nhỉ hả chị hoa ơi cháu là hai cho sập phòng vào đây đó. chú chú xem xong ngón tay nào Ồ, cái này khả năng vẫn phẫu thuật được mọi người ạ đây cũng như là em gái của bé hoa ấy nhỉ yeah. xong vâng. ngón Ôi, mua được nhiều kẹo à, vẫn thừa tiền đây Rồi, thế tí về nấu cơm cho bố nhá có trăm dê nhá vâng. Hay lớn lên à, chú sang nhà thăm sau nhá Đấy, bây giờ là mới bắt đầu uh, xong Đấy, mấy chị em là vừa đi uh, làm về cũng uh, vừa ấy luôn vào luôn Thôi mọi, người xuống thôi Xính ơi Xính ơi Xính ơi Xính ơi sang lấy bia sang lấy bia uh, chú ơi rồi mình sẽ sang bên nhà giờ bó để lấy bia sang cho chị em nữa hôm nay là liên hoan tổng kết khôn ngô nhà em biết thư là đấy à? Bây giờ sang bên ờ, bên có ờ, lấy bia đó lấy bia cho các chị em hôm nay hỏng bia nhá chị em mình hỏng bia thôi ờ. già nó hỏng chớ kìa nó à. đời xính một chút đã vâng. ô oh, mấy cháu này tí nữa mua kẹo mua kem nữa nhá cái mút mút mút đấy sang bên kia gặp bé cho gia đình nhà mới cho đấy nhà đi từ già thì ờ, rất là sạch sẽ luôn cái đồng hồ kia mà treo lên là đẹp nữa đấy em đi từ già thì ờ, làm nhà nước mà đâm ra là cái ảnh bác hồ ấy lúc nào em cũng treo cơ luôn luôn treo hôm nay là cả gia đình em đi từ già xong ờ, giúp tổng kết xong ngày mai là bắt đầu mình sẽ bắt đầu sang nha bên nhà bố em mỉ giúp bố em mỉ một buổi nữa một người đều sang bên đấy hay là làm hai mâm cơm sáu con gà thịt lợn hôm qua đó ờ, chính rồi cái này là thịt lợn ờ, ấy treo thịt uh, ngon lắm cái này là treo các bếp ừ. treo các bếp à thấy đâu à? đấy có cháu nhỏ ờ. à cho cháu kia nữa thì dạ, xin phát cho cháu đây dạ, dạ, cháu này nữa này phát lên ô ô cửa chuồng còn cháu nào ngoài không những người ấy rất các cháu này cắt hết được không ở đây bây giờ chuẩn bị ăn uống chị em ăn uống nhá hầu chớ nhá ừ. bên đây không có chiếu à hầu chiếu đâu không có chiếu à phải hút phải hút gì không hết được quá các cháu nào không đưa nước cho các cháu còn cháu nào đã à, như còn một cháu trong nhà sao à, già nữa đây còn cháu này cháu già nữa à, ai đang ngủ trong kia đấy thôi mở bia đây Hở bia, hở bia đâu Ờ Bia đứa cha cho em này Cho chị em phụ nữ ăn Lại Chị em trên Một chai bên kia đấy vâng. Bên này có rồi Chơi hở bia Thôi Khui bia, khui bia đây, khui bia đây chưa hở bia nha Các bà thích hở bia với em mà đúng không? Dạ. Sáng nay đã nói hở bia là phải uống bia À, trong phòng khác à? Ờ. À. Đủ luôn mà. À, con kia đấy nè À, ừ, đúng rồi, thiếu, thiếu. Còn bao nhiêu cháu phát bên kia nhá. mọi người chắc đủ rồi nào. mời bia thôi. Hôm nay là chúc mừng nhà bà là xong nhở. Xong việc nhá. Là ok hàng xóm nhá. Cảm ơn chị nhá. Các chị đến giúp khá là nhiều. Đó, chị gái của Vĩ Tư Già này. Với em gái Vĩ Tư Già này. Ồ, cho xin nhá. Cho xin nhá. Mời, mời, mời, mời, mời bật đi mọi người bật đi bật cho bà đi à vâng bật em chị nhá đây của cháu không đây cháu bật cho là hướng dẫn mọi người cách bật đi nào à, tại các chị mà hổ bia đây mở đây mở <laughs> à, chị biết mở chị biết ờ. Ờ. ờ. nào uống bia nào thôi cảm ơn nhá cảm ơn uh, nhà nhá chúc bà sức khỏe nhá ừ. cảm ơn các chị đã đến giúp nhà bí thư già nhá ôi nhiều cho xin chị nhá ôi chị mới đêm nào uống cạn cũng được nào rồi mấy chị nhá một cái chị nhá mấy em nhá chị sức khỏe nhá một chị nhá rồi mời về tất cả mọi người nhá dùng cơm với nhà em bí thư già nhá và tất cả khán giả một số khỏe dồi dào rồi rồi rồi và món ăn ăn rồi hôm nay là xong công việc nhà bí đi ra là cho tiền tiền tiền nhưng ngày mai đó là đi phun ngô mai em nào có thể đi làm không đi làm giúp nhà em mì chứ à, em mình em mình đâu hứa là phải đi chứ ok mai em có thể ai à bia bát quá mọi ở bên này bảo bật đi chính em mời mọi người đi mời vừa đi thương nhà giàn nhở À đây à, ngon ngon quá Giang thử cái này Chưa đây. món này là thịt treo. Anh ra. Chưa biết rồi, có tính nào. Đây là thịt treo. Ờ, anh thử một miếng nha. Thiếp à, bà nhá, bà nhá. Ờ. Có thử món dưa cái là thích món này. Ừ. Dưa chuối rất là ngon luôn. Mời à? Mời chú à? à mời à, đi mời mọi người nhỉ. Tí nữa tí nữa quay lại ngồi nhỉ. Không mời chị em phụ nữ đi mở đi hồ bia hôm nay chị em phụ nữ tại bảo hồ bia mà uống đi uống hết tí mua tiếp chỉ sợ quán hết thôi anh ra con chủ cho một phát nhé vâng vâng vâng <laughs> nào nào chị em phụ nữ đâu nào à, chúc sức khỏe nhá cảm ơn mọi người đến giúp nhà bí thư già nhá đây là vợ của xính à, rất xinh gái luôn chúc sức khỏe à. con là cưới đấy. không mở được à ờ, không, mở được à không uống à dạ, dạ, dạ, không uống được bia à ờ. uống được gì uống gì thế á ừ. nhưng con gái hâm mông sao em lại không muốn được thế á ôi anh mà con gái uh, sau này mà có vợ không uống được bia rượu là anh thích lắm thề luôn ừ, nhưng mà em nhà có gần đây không À sổ trà Ồ, oh, lúc nào anh sang nhà chơi nhỉ? Có gia đình riêng chưa? Có rồi, em lấy chồng đây mà À lấy chồng ở bên chủ trà lấy lấy chồng đây họ hàng của anh à đấy à mà tay em anh thấy là có có sáu ngón nhỉ cái đấy là mình vẫn phẫu thuật được mà tôi không uống rồi anh không ép đâu mà nào mời các bà nhá so sinh nhá so sinh các chị hôm nay đến giúp cầm rượu cũng được uống đi mọi người uống đi ồ oh. Ờ, giúp là em bí thư ra, ngày hôm nay xin cảm ơn cảm ơn cảm ơn thì cháu phải cảm ơn tất cả mọi người đến ờ, giúp nhà em bí thư già ấy vâng, vâng. Uh, nấu ăn này rồi trước để có hoàn thành hôm nay là em rất là cảm ơn và vâng, uh, vâng. chúc sức khỏe tất cả các chú các anh các chị và tất cả mọi người luôn luôn khỏe mạnh nhá và đoàn kết với nhau đảng kết thành niệm đảng kết với nhau kết đại đoàn kết thành công đại thành công rồi đại hội đại đảng kết rồi đại hội thúc đẩy đảng kết nhé uống mình cứ uống say mình cứ say vâng làm mình vẫn cứ làm say đúng vậy không say về à, à. Ờ. rồi rồi rồi rồi ok đại hội thúc đẩy đảng kết đại hội đại đảng kết này đại hội đại đảng kết đại vâng, hội đảng kết này không say cũng đi say cũng đi hôm nay là chính là phải tiếp ờ, các bác ấy tiếp nhiệt tình vào đấy thì có các bác đến giúp đây là bố của em ờ, phó tôn hùng này chị em một nữa là hơi chậm tại vì chị ờ, em là còn ngại em còn ngại thì quên không để nó rõ cho một câu cho chú rằng không có để đấy cháu thôi không ai vậy vâng vâng có để cháu đây đây đây đây đây để rõ ờ, câu cho chú rằng nhá dạ cũng đang uống ấy thì mấy sáng là cũng làm vài rất một câu cho cho ông đây à vâng vâng ông đây ông đây rót tất cả cảm ơn thì uh, Giang cũng ngồi nhâm nhi với mọi người để trò chuyện thôi cảm ơn tất cả mọi người và các khán giả luôn luôn là yêu quý uh, ờ, bí thư già cũng như là tất cả mọi người ở đây thì thật sự là mỗi lần mà Giang lên trên bản thì bà con rất là quý quý nhưng mà là quý rượu mình nhiều quá là mình cũng rất là mệt nên là mọi người uh, trong bản bà con là cũng thông cảm với Giang nhất là bố mỉ cũng sang là cũng sai nhiều lắm rồi nhưng mà vẫn quý cứ uống cứ uống thôi uống bao nhiêu uống mà bỏ ông ta uống nhá vâng. bột mì yếu vâng, vâng. mày mì bột mì nhá một cái túi à đây này vâng. chủ chủ chủ một phát vâng. thì uh, nhất là hôm nay là rất là đông người mọi người thì uh, à, cả đông đông cả tốt phải cả đông cả tốt này hôm nay ờ, có bên gia đình bên bí thư già cái hai là có, có bác bác ấy là sau này không biết là như thế nào nói là hiểu đó là bố của tương lai của bí thư già đó cơ đây là một người cũng khá là say để bản thân ra như thế thôi thì uh, do uh, mọi người đang uh, trò chuyện này để mà có những cái câu chuyện để nói với nhau ấy các chị nữa thì Giang ờ, chỉ ghi hình đến đây thôi để cho tất cả mọi người là ăn uống tự nhiên còn em già là hôm nay là tiết nhiều quá rồi thì em bây giờ đang ờ, ngồi gật gù một chút để người thông cảm nhé không phải là vì cái vấn đề đâu thông cảm ở trên vùng cao là thế mà ăn ngay nói thẳng ở rượu ngô đầu uống bắt đầy không say là không về thì cái hình ảnh này Giang ghi lại để cho mọi người hiểu cuộc sống của bà con ở vùng cao như thế nào việc để cho mọi người ăn uống tự nhiên thì à, Giang xin uh, được à, khép lại video của Giang ngày hôm nay đây và xin chúc tất cả quý cô anh chị cũng như tất cả mọi người cô dì chú bác trong và ngoài nước là luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống và hy vọng rằng tất cả khán giả trên kênh của Giang Trường Giang luôn luôn yêu mến Giang ủng hộ Giang bằng được đăng ký để chia sẻ để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp bà con nghèo trên vùng cao. Xin chào tạm biệt. Để hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau nhá.